Tích kim đi, Vì à? Ừ. Nghĩ ra tiếng Việt đi <laughs> Ăn đi <laughs> Hello, xin chào mọi người Ở <laughs> ờ, thấy hôm nay trên bàn có quá trời đồ ăn không? thì à, hình như mọi người rất là thích những cái video về một băng ăn uống của tụi mình nên là à, mình quyết định sẽ quay thêm một số video về ăn uống nữa và chủ đề hôm nay sẽ là chi tiêu hàng tháng một tháng là tụi mình tiêu bao nhiêu tiền trước khi bắt đầu video thì à, mình xin được phép quảng cáo một chút xíu khoảng khu trong Ipun thì hôm nay mình xin giới thiệu tới cho mọi người một cái ứng dụng mà oh, mình cực kỳ tâm đắc đó chính là Shopback đây là một ứng dụng hoàn tiền khi mà các bạn mua hàng online Shopback là ứng dụng hoàn tiền đến từ Singapore và đã có mặt ở nhiều nước như Úc, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan và mới xuất hiện ở Việt Nam dạo gần đây. App này liên kết với rất nhiều hãng như Lazada, Shopee, về thời trang thì mình có Juno, Vascara, mỹ phẩm thì mình có Oasis Box, Boston, L'Oreal và, và có cả du lịch nữa mọi người Agoda, Booking, Klook không thiếu một cái gì hết Bây giờ thì làm sao để được hoàn tiền? Rất rất đơn giản Các bạn chỉ cần thêm một bước là lên app Shopback tìm những thương hiệu mình muốn mua rồi mua sắm như bình thường Shopback sẽ ghi nhận và bạn có thể được hoàn tiền lên tới 25% từ 1 tới 3 ngày sau khi mua hàng thành công, số tiền sẽ được hoàn ở trong một xác nhận của tài khoản Shopback của bạn và sau 45 tới 60 ngày các bạn có thể rút tiền trong tài khoản ra bằng tiền mặt và xài bình thường. Mình nhấn mạnh là tiền mặt nha. Đặc biệt các bạn tải app Shopback bằng link của Ly sẽ được nhận ngay 50.000 vào tài khoản. Link thì Ly để ở phần mô tả đặc biệt là từ ngày 18 tới ngày 31 tháng 5 thì các bạn mua sắm sản phẩm trên trang siêu hoàn tiền ở Shopback có thể được hoàn tiền lên tới 8,5% nè mọi người ở đây có rất là nhiều sản phẩm của L'Oreal một cái nhãn hiệu mỹ phẩm mà đi cực kỳ yêu thích và để cảm ơn mọi người đã xem video mình xin giveaway hai món quà tới từ nhà L'Oreal là tác quà tặng trị giá là 900 000 đồng thì các rất là đơn giản các bạn chỉ cần nhấn subscribe và sau đó mình để cái đường link Instagram của Shopback thì vào đó các bạn sẽ thấy ờ, mini game các bạn comment ba số từ từ 0 đến 999 và sau đó ngày 25 thì Shopback sẽ công bố hai bạn thắng cuộc bởi vì là bây giờ Instagram của Shopback chưa có nhiều người follow cho nên là khả, năng khả năng mà các bạn được uh, giành được uh, giveaway rất là lớn cho nên là mình hy vọng là các bạn cố lên ok quả cắt kết thúc ở đây bây giờ thì tụi mình ăn được rồi <laughs> một trà 진짜? <laughs> ờ 메인 디쉬. à hôm nay mình có một ui bạch tuộc xào cay Ê, dễ sợ chưa dễ sợ dễ sợ dễ sợ 그거 오빠 만들었다 자기야. ờ đây là cơm nắm của ông Jun làm Wow, nhiều quá Rồi hôm nay mình có wow, quá trời đồ ăn luôn Mình có nên quay cho mọi người coi không? Ừ. Vậy Đây là Chò có mi bánh tương sầu cay Bánh tương sầu cay Còn ừ. cái này là trứng hấp nè Tteokbokki xiên Đây là uh, salad uh, củ cải hợp đây là phết đậu phụng Đây là cơm nắm mà Jun làm <laughs> Các loại sốt Đó, rau Ăn rau xanh mặt luôn Hôm nay chủ đề của video đó là nói về chuyện uh, chi tiêu hàng tháng của tụi mình thì một tháng tụi mình tiêu bao nhiêu tiền <laughs> thì uh, 아, 음, 얼마나 우리 투에서 한 달이 좀 한 입만 먹자 Vì mình ăn trước nha, thật sự rất là đói bụng thì mình đã order cái bạch tuộc uh, ăn cơm ừm ừm chín trăm tờ wow ừm wow thế bằng nè, đây là bạch tuộc xào cay nha mọi người cái này thì tụi mình không có có có nấu á thì mình order từ cái nhà hàng à, Trung Quốc Bông gần nhà ở gần nhà mình cái ở Đà Nẵng bạn nào mà thích ăn đồ Hàn thì có thể ăn ở đây đồ rất ngon uhm. Uhm. Uhm. bây bắt đầu một cái bột chính nha thì ta chia ra làm hai mục là một phải chi và một muốn chi Okay, now we talk about the third one. Ừ Money we have to pay. Mm. <laughs> First of all, cho bạn bạn đó. Ừ. Đầu, đầu tiên chính là tiền nhà. Thì à, tiền nhà ở đây mình đã chuyển tới nhà này thì giá rẻ hơn bình thường. Thì giá nhà của mình đang ở bây giờ là 7 triệu 7 triệu, 7 triệu. à, ngoài ra thì còn có tiền điện tiền nước và phí quản lý nhà nữa thì gom lại thì một tháng là 10 triệu đó một tháng 10 triệu rồi tiếp theo là chi phí điện thoại telephone và shipment được shipment được ờ, hai đứa hai trăm rồi tiền đi lại à, đi lại thì cũng không nhiều đâu nhưng chun thì chun dùng grab để đi học á nên là một tháng chắc tầm khoảng 200 và đi độ xa tầm 200 vậy thì tầm 400 ừ. rồi sau đó là ờ, tiền internet 30만 동 300 학과 300 ờ, à, tiền visa 이자 visa thì tháng này à, tụi mình đã à, một tháng á thì phải trả tiền visa cho Jun là tầm khoảng 130 đô tương đương với 3 triệu Nói chung là tầm 3 triệu một tháng đó ừ. bình thường thì mình sẽ trả luôn một lần luôn nhưng mà một lần đó thì sẽ không nó phải sẽ bị rối tại sao nhiều quá vậy cho nên là mình sẽ chia ra mỗi tháng mỗi tháng nha rồi thì ờ, thì Jun làm tháng là trả tiền phí visa tầm 3 triệu rồi tiếp theo là uh, ăn uống ừ. ăn uống thì mỗi tháng tụi mình đi chợ đi uh, đi Bixi, Vinmart thì tầm khoảng một tháng 4 lần và tầm khoảng 6 triệu một tháng 6 ừ. triệu một tháng ừ. rồi mình sẽ cộng lại nha mình sẽ cộng lại cái số tiền là vị chi là số tiền mà phải chi ra tụi mình nói chung chỉ cần thở thôi á chỉ cần để tồn tại thôi just survival chỉ cần để chỉ cần thở thôi là tụi mình đã phải tốn 19 triệu 900 ngàn thôi cho 20 triệu đi nha <laughs> để sợ 아 그럼 just totally the just the survival survival we pay 2천만 원 2천만 동? 음. 와 그냥 어 와, 와. 그냥 가만 있어 <laughs> 넘버 2 파트 2 ừ, part 2 là mục muốn chi we want to pay <laughs> Cái tháng này là do tụi mình chuyển nhà cho nên là cái nhà này cần thêm một cái số đồ đạc như là gương hay là ờ, cái kệ dài hay là cái chỗ để quần áo um, những cái kệ này kia á. thì tụi mình đã chi ra cái tiền nội thất ở đây là tầm 4 triệu là cái mình một furniture ừ, là 4 triệu và các bạn biết rồi thì là con gái mà cho nên là rất là cần mua mỹ phẩm này kia cosmetic thì một tháng mình chi ờ, thì tháng này là mình chi ra 3 triệu để mình mua sắm mỹ phẩm các bạn cứ nghĩ là ly được tài trợ ờ, đồ rất là nhiều mỹ phẩm nhưng mà thật ra là toàn mua xài rồi review về cho các bạn nên các bạn có thể thấy là những sản phẩm mình review á trong một video thường thường nó sẽ là rất là nhiều sản phẩm mix lại với nhau chứ không phải là của nguyên một nhãn hàng đó nếu là kiểu kiểu quảng cáo thực sự là của nguyên một nhãn hàng rồi đúng không thì toàn bộ là những cái sản phẩm mà mình mình review cho các bạn thì hầu hết đó là đi mua tự cái tiền đi mua về đi xài rồi để chỉ review để cho các bạn thôi và khi mà đặt link ở phía dưới thì các bạn bấm vào mình sẽ được một số tiền phần trăm mà số tiền mình rất là nhỏ chứ không có chứ không có phải nhiều nhặn nhiều như các bạn nghĩ đâu ừ, tụi tôi rồi xong cái phần mỹ phẩm mỹ phẩm 3 triệu cho tới áo quần ok ok 옷을 this month we 진짜 많이 샀다 많이 샀다 왜? 어? 우리 오빠 룩소 콩코띠 thì tháng này tụi mình đã chi khá khá tiền 쌤, 쌤 콩코띠 ừ, để mua áo quần tổng cộng là tầm khoảng 8 triệu để mua áo quần thôi thì do mọi người à, Jun hay đọc những cái comment là ở Jun mặc đồ nhìn à, không có được đẹp á ừ. Ừ. 콩코띠 리코띠 준 콩코띠 리대화 준 콩대화 thì thì đây cho nên đọc những comment như vậy thì Jun cũng khá là buồn cho nên là ờ đi theo- để đi mua để đi mua thêm áo quần cho Jun rồi mình vào hôm bữa mình có vô à, H&M để mua một ít áo quần đó để mặc ừ, rất bình thường thì hai đứa mình không có quan tâm tới thời trang fashion hay là mua sắm quá là nhỏ áo quần nên là mình ít là theo mua đồ lắm nào khá là đặc biệt thì tụi mình mua sắm nhiều hơn một chút xíu bởi vì làm video mà cho nên là ăn mặc đẹp xíu thì cũng đâu có chết ai đúng không rồi tiền áo quần 8 triệu 8 triệu ừ, 8 triệu rồi tháng là mình đã mua một số túi sách và phụ kiện nữa 2 triệu mà cao ba ngày mình cầm accessory ừ. ừ. rồi lâu lâu thì Thấy. à, <laughs> ờ, 조금 8주 조금 8주 Rồi lâu lâu mình đi ăn ngoài như cái này này Bây giờ tụi mình à, mua đồ ở ngoài để ăn để quay video này này kia Với lại à, đi uống cà phê, đi xem phim Thì tầm khoảng à, một tháng 2 triệu nữa Đúng the outside Ừ. ừ. Eating and some coffee and something là 2 triệu 정도 ừ. Rồi à, Tiếp theo thì tiếng Việt Jun đi học tiếng Việt một tháng 2 triệu Không Đâu rồi mà 나 200만 원 줬는데 뭐쭉쭉 싸움이 싸우자 아 그럼 400만 원 어딨어? 40만 동 응? 40만 동 어딨어? 게임 Ờ, thì 2 triệu cho cái tiền đi học và tiếng Việt thì thực ra ông học 1 triệu 6 rồi đó Ừ. rồi à, một tháng này đây có cho tiền đưa tiền cho Jun à, tiêu vặt hàng tháng nữa là 2 triệu one month I give you the 2 triệu 바주 주세요 <laughs> để tiêu vặt rồi thì à, ngoài ra thì ly cũng có uh, biếu cho mẹ với lại hay cho tiền em thì một tháng tầm khoảng 3 triệu nữa còn ma là thuốc sen được ba triệu rưỡi rồi one month thì bây giờ mình sẽ à, cộng tất cả lại nha nhân ừ. dùng thun 2 triệu và tiền biếu cho mẹ và em 3 triệu nữa là tổng cộng là 26 triệu hồi 26 triệu cộng với là hồi nãy là một uh, à, 19 triệu 900 ngàn wow thì tháng này tụi mình đã chi 45 triệu 900 thì cho là 46 triệu đi Sao mà Sao Sa Chon 500, 600만 원 600만 동 ừ. 잠자기 빡화 Wow à, Bình thường thì tụi mình không có tiêu gì như vậy đâu Nhưng mà riêng cái tháng này đặc biệt Bởi vì tụi mình mới chuyển nhà This is special month 음 스페셜만 ừ. 미나서 페이더 맞아요. 보통 노멀리 베트남 파이더 Ừ. 아우 아우 Dạ Chichi bà Ước thật Chichi bà 아우 Ừ. Thì không phải tháng nào tụi mình cũng um, mua áo quần Không phải tháng nào mà tụi mình cũng mua đồ nội thất Cho nên là nếu như mà trừ những cái đó đi thì um, một tháng tụi mình tiêu tầm khoảng 35 triệu ừ. Ừ. 어스 빼고 빨리죠 좀 빼고 음. 음. 우한 이게 음, 그럼 우리 1만 정도 3,500만 동 정도. 정도? 음. 촬영만 할거 음. 오빠가 한국 가야 되겠다. 마주 <laughs> 주세요. <laughs> 좀 많아. 음. 괜찮아? 한번 먹어 다 못 먹어? 음. 미안하다 오빠가 우리 네 사랑 많이 해서 많이 먹었어 thì những cái thắc mắc về chi tiêu trong một tháng của mình hôm nay đã được uh, giải đáp mình hy vọng sẽ gặp lại mọi người ở những video tiếp theo và nếu như mà mọi người muốn biết thêm gì về hai tụi mình thì nhớ comment phía dưới để tụi mình làm những cái video tiếp theo nha bây giờ thì 안녕 안녕 생각날 때려 응? 응? 돈 아꼈어 어? 잠자지 야, 돈 아꼈어 야 옆에 돈 아껴 띠끼임 디띠끼디 응? <laughs> 응? 자기야 띠끼디 응? 음 자기 페드나마 페드나마 고 그만 그만 공부해 아, 야 그거는 베트남 말 뭐라고? 띠끼임 아, 디 띠겜디 리야 응? nghỉ học tiếng việt đi 안돼 <laughs> <laughs>